chào các bạn năm nay ờ, mùa trung thu nhưng mà covid thế là tất cả các địa phương là không tổ chức cắm trại cho trẻ con thế thì mình ờ, cho bé nhà mình ngồi ở nhà tận hưởng cái không khí trung thu đấy vừa học vừa chơi bây giờ làm ờ, vài món nhé chế tác cho các cháu chơi vui ăn vui liên hoan đón tết trung thu đón ờ, đêm dòng phá cỗ nào là hai bé quay lại đây chào cái nào chào rồi bây giờ nha bây giờ đi uh, gọt uh, quả nha gọt quả làm hình nhá mình chưa gọt uh, quả này cây bỏng nhà này gọt trang trí cho các bé cái mình khá cố yên rằng mới đứt rồi hỏng rồi lại nhá đâu vào đấy hết bưởi nha đây là bưởi của nhà chồng đây gọt này bỏ ra xong lại gọt tiếp này Yến, thấy ông gọt có được không? Đẹp không? Nhìn ngon không? Liệu có chua, liệu có chua không? 那我没见过嘞。 chuyện đèn ông sao